Mấy cái sợi dâu lún phún của mày Sao thế ạ? Trông có vẻ tống giang ra phết ấy. <laughs> Sao cái thằng bán thịt chó nó bảo Trông em giống Lưu Bị ừ, ừ Thì Tống Giang với Lưu Bị giống nhau cả mà à, <laughs> Mà ta nên lập tụ nghĩa đường Ngay tại vườn chuối nhà bác ấy ừ. Quá đúng Từ nay ta sẽ phong cho chú cái biệt danh là là bị tống tức là bị đấm à ừ. em đã được làm bố vợ bao giờ đâu có đứa con gái chửa hoang thì nó bỏ đi mất rồi chưa biết mặt con rể bao giờ ừ, thì là tống bị vậy tức là tống giang với lưu bị đấy này thế nhưng mà chú cũng phải học thêm vài đường thương với mũi kiếm chứ ừ, thôi thôi thôi ừ. ừ bác cứ bắt được thằng bá kiến ừ. hay thằng bát tùng ừ. bác cứ cho nghiến nó lại à, để cho em xử lý ừ. em chiến mẹ ừ. tiệt cái giống quằn lại